đẩy hết sự bền bỉ dai dẳng tăng sức chịu đựng dài lâu và tần suất hoạt động nhiều thăng hoa bất tận trong gym đây mạnh mẽ nhiều rep hơn nhiều set hơn cùng super chạc sạc cơ bắp liên hồi thăng hoa bất tận duy sử dụng super chạc cho những buổi tập dài lâu đến game chào mọi người, rất vui được gặp lại vào hôm nay Hang xin gửi đến mọi người một video clip hướng dẫn cách pha và sử dụng sản phẩm Super Chạc sao cho đúng chuẩn và hiệu quả nhất. Super Chạc là một trong những dòng reward cao được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT phân phối trên toàn bộ thị trường Việt Nam, giúp các bạn có một buổi tập bền bỉ hơn, bơm sức mạnh tối đa để phát triển cơ bắp một cách tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm các bạn có thể liên hệ đến trang web thol.com.vn kênh youtube Thể hình online hoặc là liên hệ đến số 1900 2050 để gặp sale và đặt hàng nhanh chóng nhé. Và bây giờ Hoàng xin hướng dẫn các bạn cách pha super chạc như thế nào cho đúng chuẩn nhất ha. Bây giờ thì Hoàng sẽ khui một hũ mới ra luôn. Rồi, Hoàng đã khui xong hũ super chạc rồi chúng ta sẽ có một cái bột màu hơi ngà ngà như thế này. Mùi trái cây thơm quá đầu tiên thì các bạn sẽ cho một ít nước vào bình Tiếp đến là một muỗng super chạc Nếu mà bạn nào mới sử dụng á Sử dụng chưa quen thì có thể sử dụng nửa muỗng thôi nha Cho thêm phần nước còn lại vào các bạn có thể cho khoảng 5 đến 700 ml nước tùy khẩu vị là các bạn muốn dùng đậm hay là nhạt riêng hoang thì hoang sẽ chỉ cho nửa bình nước như thế này thôi Các bạn lưu ý là những dòng rượu cao hay BCA thì mình nên pha với nước lạnh chứ không được pha bằng nước nóng nha Rồi sau một vài cái lắc nhẹ của hai như vậy thì super chạc của chúng ta sẽ tan hoàn toàn trong nước Nhưng mà các bạn đừng có lo khi mà chúng ta lắc một lát sau nó sẽ có một chút bột màu trắng ở dưới đáy bình như thế này Thì đó là creatine Mà creatine thì không tan hoàn toàn trong nước Cho nên đây là một cái hiện tượng rất là bình thường của super chạc nha Hoa sẽ rót thử ra ly cho các bạn thấy Đây là màu super chạc của chúng ta có ai muốn dùng thử với Hoang không nha hmm. mùi trái cây rất là thơm <laughs> mặc dù Hoang thì Hoang ít khi nào <laughs> sử dụng super chạc nhưng mà có một vài lần Hoang dùng super chạc thì Hoang cảm thấy là nếu mà so với Aulip á Aulip sẽ tăng sức mạnh cho Hoang ngay từ những lần đầu mới nhấp vô là sẽ ngứa rân rân rân người lên ngay còn super chạc thì cho hoang một cái sự nó rất là ổn định và tăng cho hoang một cái sức bền rất là đáng kể nếu như là một ngày hoang tập được chỉ có một tiếng thôi thì sau khi uống khoảng một serving super chạc này vô thì hoang sẽ tập được 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi và cardio không mệt mỏi luôn đó là cảm nhận của riêng hoang còn không biết là đối với các bạn thì sau khi các bạn uống một serving super chạc vô thì buổi tập của các bạn sẽ như thế nào nha Nhớ là cho Hoang biết sau khi sử dụng sản phẩm bằng cách comment ở dưới Hoang sẽ cố gắng đọc hết comment của từng người nha À Hoang quên nói một ít về cách dùng là vì Super Chạc là một dòng reward cao cho nên là chúng ta sẽ pha Super Chạc và uống trước buổi tập 30 phút còn nếu mà như những bạn mà hay nói là pha nhiều nước quá ấy mình uống không hết thì có thể dùng luôn phần super chạc còn dư ấy trong khoảng 15 phút đầu tiên khởi động sau đó chúng ta sẽ bước vào bữa tập một cách sung mãn nhất ha Và có một số lưu ý nhỏ là super chạc thì chúng ta sẽ không dùng trước giấc ngủ khoảng 4 tiếng bởi vì super chạc có chứa một lượng caffeine nó sẽ khiến chúng ta bị mất ngủ một chút không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú cũng không dùng cho những người có bệnh lý về tim mạch hay huyết áp mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ Super chạc không dùng cho những người quá mẫn cảm với caffeine bởi vì như khi nãy Hoang nói thì trong super chạc có một lượng caffeine mà và Chúng ta nên bảo quản tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay trẻ em. Chúc mọi người có những buổi tập thật là sung sức và bền bỉ cùng với Super Chạc và Hoang nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở các clip sau. Để đặt hàng hoặc giải đáp mọi thắc mắc, hãy gọi tổng đài 1900 2050 để được tư vấn và giao hàng miễn phí.